alo alo chạy được ok xin chào bạn đến channel mình nha mình là Jackie đây hôm nay mình sẽ quay Sam lên ba mà bốn bao ti rồi còn bao nhiêu bao ti nữa ba chục ngàn nữa lúc nãy đó, mình đang được xong bao ti bạn thì tự nhiên nó có thằng là nó nó lúc nãy mình đang đi bình thường lúc đó mình chưa sang gì nè, lúc đó chơi bình thường ban đầu mình chỉ thiếu cả 20 ngàn bao ti thôi được rồi nhưng đâu ra có thằng ờ, Bounty Hunter ghẻ nào với cái ờ, nó combo mình luôn giờ ờ, sang cái này đi rồi xong ăn tám ngày Bounty vẫn không lãi mà lúc nãy hàng kia đó ăn 11 ngàn Bounty à quên tắt cha đi nên gì cho cắm sổ <laughs> nó thế cho cắm sổ mấy bạn xem mà nó hơi bị lát thì thông cảm nữa chứ ban đầu mấy mình đã hơi bị lát rồi đấy mà giờ quay video còn lát hơn nữa giờ mình uh, combo samuti bằng cách đánh lén mình đã chiến thành đánh lén auto thất bại ừ như nó ngu sao <coughs> ủa sao giờ chuyển không được luôn nè này chút nó chạy ra cái nó bị di chuyển lại vô nè lúc nãy có thằng đảm lúc nó mà bia đó mình ờ, lúc có bay bia mà sẽ không ốp đâu vì nó nhục quá và rất cay quá nên thôi khỏi ốp luôn đi ớt lên nó chẳng làm gì đâu kiểu như vậy là thành ra vì ờ, Samuti thất bại cày không mà chơi Samuti là nó sẽ tắt đi cái phần này là và cái khung chat đấy mình cũng chat ờ, anh thì ờ, sẽ tắt khung chat thôi nhưng mà mình sẽ bật lên vì chạy thuyền và mình cũng sẽ không tắt cái này cái phích tên bản tên này đâu bởi vì mình bật để biết thằng làm mạnh thằng là bao tiêu cao nó vô thì mình tránh thằng đó chứ nó sang bỏ mẹ chứ nó sang mình bỏ mẹ Rồi tổ này sang ờ, hơi lát nha bạn, hơi căng luôn á. Đó. Ủa thứ dữ nữa rồi. Ôi dồi mà làm nó chẹt chẹt nước luôn. Ui ghê vậy. 3M9 là 3M9 rồi. Solo lại, solo lại có anh bạn. À, chơi lại hả? không rồi không được rồi không chơi rồi nó không solo lại đâu <laughs> nó solo lại mình đánh cho bỏ mẹ <laughs> bình thường bên đây có những thanh hát hát cơ lỏ này mà mình xem có mình đánh giờ chắc tầm đánh thằng nữa rồi được rồi hoặc hai thằng nữa là lúc lúc samati ờ, ba m chín đúng không này ba m ba chín đúng không phải đánh thêm hai thằng hay có lúc đánh một thằng thì được có lúc hai thằng thì mới được ba ba m bốn anh phải tổ nữa rõ <coughs> À mà mấy bạn khi thấy trái Muji bà chém nó di chuyển mấy bạn thấy nó ảo không? Tự nhiên nó xoay uh, xoay ra đằng sau mà trong kia đang đi về phía trước. ảo lắm mà. Muji nó ảo luôn chém của chi nhìn thấy ảo này nó đang xoay đằng sau rõ ràng luôn nè cái tự nhiên nó, nó đi đằng trước mà xoay đằng sau à, không biết cái đảo này không biết có thanh niên ông ta không biết cái thanh niên là chịu ờ, giao lưu bỏ thật lắm nhỉ ở đây trong cỏ rồi à cái a à, nè hacker nè đó <laughs> hacker bay màu luôn đó mấy bạn thấy nó bị đứng yên không tức là nó là một hacker á và hôm nay ờ, mình cũng là bao ti mình cũng là bao ti hacker nên mình sẽ quách bao ti hacker nghe lạ ha rồi xong đó ủa mình đã nói xong á thằng nào nó nó trốn không rồi ba đây nhận được bao tí rồi ba mươi bốn dạ ba mươi bốn rồi <laughs> nó bị ngẫm kiểu nào ấy cái nó được ba mươi bốn bao rồi nè he he mà thôi xem ok mình sẽ up video tại đây luôn thì ờ, giờ mình uh, ờ, video này mấy bạn sẽ thấy video này nó sẽ lâu hơn cái video uh, ờ, Samuti kia của mình ấy vì mấy video cái mình hơn hơn cầm nhiều thằng đó là xong tỷ lệ thôi chứ video này em mình mới biết là giờ để bị sang thì hơi khó nha thì tỷ lệ không cao lắm nhưng mà giờ tìm người để sang thì còn khó hơn nữa đó nên vậy nên video đó tại sao video này nó dài tới 6 phút lận và thôi xem sau video này các bạn hãy cho mình một like nha Mấy hãy cho mình một like một subscribe share nhấn vào cái chuông để nhận thông báo sẽ từ kênh mình nha và ủng hộ mình ra video tiếp theo nha và mấy bạn ơi đừng có xem chùa được không vậy mình xem lại kênh của mình ấy thì 98,8% là xem chùa còn 1,3% ấy thì nói lại là đăng ký 1,3% mấy bạn nghe 1,3% 98,8% thì mấy bạn thấy nó kỳ quà lạ lắm nghe nó vô lý không thật ra đó sự thật là bạn mình check lại youtube mình ấy phần, uh, audience ấy, thì nó vậy mà thôi mấy bạn nhớ làm mấy thao tác bạn mấy bạn mà xem chùa ấy mình nói cho mấy bạn biết nè mấy bạn mà xem chùa ấy nói mấy bạn biết mấy bạn mà xem chùa ấy, thì mấy bạn thấy cái này không mấy bạn mà xem chùa thì sẽ thấy này xem chùa là chết nha con mấy bạn mà xem chùa là chết nha con ừ nên thôi mấy bạn đăng ký nha hơi không ấy mấy bạn sẽ bị uh, chết nha mấy bạn sẽ bị chết á ok giờ yeah, bye bye